Bác sĩ cảnh báo 4 thời điểm uống nước gây suy tim, đột quỵ, dừng lại ngay nếu không muốn có ngày chết oan. Cô bác có biết không, hơn 70% cơ thể con người là nước đấy ạ. À. Vì vậy, việc duy trì và điều hòa lượng nước trong cơ thể sao cho hợp lý là rất quan trọng. Uống nước đúng cách sẽ giúp cơ thể cô bác được cải thiện về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống nước đúng cách và khoa học. Đã có hàng trăm trường hợp bị suy tim, đột quỵ, thậm chí là tử vong vì uống nước sai cách rồi đấy cô bác ạ. À. Chính vì vậy, các bác sĩ đã cảnh báo rằng nếu không muốn rước hỏa vào thân thì tuyệt đối cấm uống nước vào thời điểm này bởi nó vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn gây tử vong nhanh hơn cả ung thư. Vậy cụ thể đó là những sai lầm nào? Xin mời cô bác cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. 4 sai lầm uống nước gây hủy hoại tim thận, chết nhanh hơn ung thư. Thưa cô bác, việc uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể một cách ổn định, duy trì thân nhiệt cơ thể luôn ở mức bình thường mà còn giúp loại bỏ các chất độc hại, chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Đặc biệt với tính chất thời tiết hanh khô của mùa thu, việc uống nước càng trở nên quan trọng hơn. Bởi nước sẽ giúp chúng ta giữ ẩm cho các cơ quan và cải thiện làn da, đồng thời có thể loại bỏ chứng đau đầu, ngăn ngừa bệnh tim và giảm huyết áp cao. Mặc dù uống nước là một việc đơn giản, diễn ra thường ngày trong cuộc sống của chúng ta, thế nhưng không phải ai cũng biết uống nước như thế nào là đủ và đúng cách để có lợi nhất cho sức khỏe. Thói quen uống nước sai cách sẽ làm đẩy nhanh tốc độ lão hóa, ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Chính vì vậy, cô bác cần lưu ý 4 sai lầm phổ biến thường gặp khi uống nước để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài nha. Sai lầm đầu tiên, chỉ uống nước khi khát Hầu như các cô bác ở đây đều thấy rằng đây là phản ứng rất bình thường của cơ thể, có đúng không ạ? À? Nó giống như là khi đói thì muốn tìm đồ ăn, nhiều cô bác phải đợi đến khi khát khô mới đi uống nước. Thế nhưng, đây là một quan niệm sai lầm nghiêm trọng đấy cô bác ạ. À. Trên thực tế thì khi chúng ta cảm thấy khát cũng chính là một dấu hiệu cho thấy cơ thể đã trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Các chức năng của cơ thể cũng bắt đầu bị ảnh hưởng rồi đấy cô bác ạ. À. Cô bác có thể hiểu như thế này, để thực hiện quá trình trao đổi chất và đào thải các chất cặn bã thừa ra ngoài cơ thể, thận cần phải có đủ nguồn nước để vận hành xử lý. Nếu như cô bác không uống nước trong một thời gian dài, lượng nước tiểu sẽ bị giảm. Đồng thời, nồng độ chất thải và chất độc chứa trong nước tiểu sẽ tăng lên. Nếu để tình trạng này diễn ra một thời gian dài, sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới chức năng của thận. Đấy là còn chưa kể, cơ thể thiếu nước sẽ làm tăng độ nhớt của máu, dễ dẫn đến tình trạng máu cung cấp cho tim bị cản trở. Nếu máu đặc, máu cục bộ không được cung cấp nước kịp thời có thể dẫn đến suy giảm chức năng tim, không tốt cho sức khỏe tim mạch. Do đó, nếu cô bác muốn duy trì một trái tim khỏe mạnh, điều cốt yếu là phải uống nước đúng cách và đừng đợi đến khi khác mới uống nước. Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, mất nước nhẹ cũng có thể gây mệt mỏi, nặng có thể gây tử vong đấy cô bác ạ. À mà thêm vào đó, vì cơ thể con người lúc nào cũng thoát nước liên tục thông qua thở, đổ mồ hôi, nên ngay cả khi không thấy khát thì cô bác cũng nên chủ động bổ sung nước ít nhất 2 tiếng một lần nhé. Sai lầm thứ hai, uống nước trong khi ăn. Nhiều cô bác có thói quen sử dụng nước lọc hay là nước hoa quả trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là một thói quen vô cùng có hại cho sức khỏe. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, nguyên trưởng khoa vi chất Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Nước có thể hòa loãng và đưa dịch vị dạ dày xuống ruột, khiến cho sự tiêu hóa khó khăn. Mà khi chúng ta ăn, một lượng lớn axit dịch vị trong ruột và dạ dày được sử dụng để tiêu hóa thức ăn. Việc uống nước trong khi ăn sẽ làm giảm nồng độ axit dịch vị, từ đó ảnh hưởng và làm quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn. Do đó, trong bữa ăn, cô bác không nên sử dụng quá nhiều các loại đồ uống tốt nhất là nên uống nước sau khi ăn khoảng 1 tiếng đồng hồ cô bác nhé. Nếu thật sự khác thì cô bác có thể uống nước canh bởi vì chất đạm, dầu và các thành phần khác trong canh sẽ giúp kích thích tiết dịch tiêu hóa, làm quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra được trơn tru hơn. Sai lầm thứ ba, uống nhiều nước trước khi đi ngủ. Nhiều cô bác nghe nói rằng uống nước trước khi ngủ sẽ giúp cơ thể loại bỏ độc tố, đốt cháy calo và giảm cân, Thế là tối nào cũng đều đặn uống một cốc nước rồi mới yên tâm đi ngủ. Thế nhưng, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu uống nhiều nước trước khi đi ngủ sẽ vô cùng nguy hiểm. Uống nhiều nước trước khi ngủ có thể làm tăng số lần đi tiểu vào ban đêm, tiểu đêm khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Lượng nước tiểu thường sẽ giảm xuống vào ban đêm, cho phép cô bác ngủ liền mạch từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, nếu uống một hoặc hai ly nước trước khi ngủ có thể khiến chu kỳ giấc ngủ bị ảnh hưởng Ngủ không đủ giấc có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe tim và là nguyên nhân tiềm năng để phát triển bệnh tật. Sai lầm thứ tư, uống nước sau khi tập thể dục. Sau khi vận động, chức năng tiêu hóa và hấp thụ của đường tiêu hóa tương đối yếu. Lúc này, nếu chúng ta bổ sung một lượng lớn nước sẽ rất dễ làm loãng và khiến nồng độ muối trong máu giảm xuống dưới mức bình thường, khiến cho quá trình bài tiết mất ổn định, ảnh hưởng đến các chức năng sinh lý của cơ thể, gây ra cảm giác đầy bụng, đau bụng buồn nôn, thậm chí trường hợp nặng hơn, còn có thể gây áp lực cho tim và làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể, tổn thương tới chức năng của não và phổi. Thế nên là mệt đến mấy thì mệt, cô bác cũng hãy nghỉ ngơi một chút rồi uống nước để bù đắp lượng nước đã mất qua mồ hôi cô bác nhé. Kinh hoàng hai loại nước đang âm thầm nuôi sống tế bào ung thư mà nhiều người không ngờ tới. Cô bác thân mến, có những loại đồ uống không lành mạnh mà cô bác sử dụng và đó chính là yếu tố gây ra bệnh ung thư gây hại cho cơ thể. Đặc biệt là với hai loại nước sau đây cực kỳ độc hại. Đáng nói là vẫn còn rất nhiều người đang sử dụng, cụ thể như sau. Loại đồ uống đầu tiên đó là nước có nhiệt độ trên 65 độ C. Hầu hết các chuyên gia về sức khỏe hay là các bác sĩ đều khuyên chúng ta là nên dùng nước ấm để bảo đảm cho sức khỏe. Tuy nhiên, nước ấm như thế nào là đủ điều khiển thì lại có rất ít người nhắc nhở chúng ta, có đúng không nào cô bác? Theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, uống quá nóng trên 65 độ sẽ gây nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản rất cao. Uống nước quá nóng trong một thời gian dài sẽ làm cho niêm mạc thực quản bị tổn thương nhiều lần, dẫn đến ung thư thực quản và ung thư miệng. Điều này có nghĩa rằng nếu cô bác uống đồ uống ở nhiệt độ bình thường thì sẽ loại trừ được nguy cơ gây ra bệnh ung thư. Vì vậy, cô bác nên để đồ uống nguội hơn một chút hoặc làm mát rồi hãy uống nhé. Nhiệt độ nước từ 30 đến 40 độ C là thích hợp nhất để uống rồi đấy cô bác ạ. À. Loại nước thứ hai cực kỳ quen thuộc và được cô bác sử dụng với tần suất tương đối nhiều, đó chính là nước đóng trong các chai nhựa. Nước đóng trong chai nhựa được xem như một phát minh của loài người. Thoạt nhìn thì nó vô cùng tiện lợi và cũng thuận tiện để chúng ta có thể mang theo khắp mọi nơi, có đúng không nào? Nhiều cô bác cũng cho rằng nước đóng chai hoàn toàn vô hại cho sức khỏe. Thế nhưng, yếu tố gây hại của nó không nằm ở thành phần nước mà là ở thành phần vỏ chai. Nguyên nhân là vì vỏ chai nhựa có thể hòa tan các chất gây nguy hiểm và bất cứ thứ gì mà nó chạm vào. Và trong số đó có chất bisphenol A hoặc là BPA. Hóa chất này được sử dụng nhiều trong chai nước bằng nhựa và là chất gây rối loạn nội tiết tố, làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ung thư phú và rối loạn chuyển hóa. Do vậy mà chúng ta nên hạn chế tiêu thụ loại nước này cô bác nhé. Hơn nữa, nếu như cô bác để ý thì sẽ thấy rằng trên bao bì của các chai nước khoáng đều có ghi thời hạn sử dụng. Nguyên nhân là do các chỉ tiêu vi sinh của nước để quá lâu sẽ thay đổi, đặc biệt là nước tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khác. Từ đó mà vi khuẩn sẽ sinh sôi và phát triển một cách nhanh chóng hơn nếu để cho những vi khuẩn, virus này xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta, sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho sức khỏe, như là nhiễm trùng đường ruột, tổn thương đường tiêu hóa và viêm đường tiêu hóa đấy cô bác ạ. À. Vì vậy mà tốt nhất cô bác không nên uống nước để quá lâu và nên uống nước hết khi đã mở nắp, tránh để lâu gây lãng phí và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của chính mình. Và thay vì uống nước đóng chai thì cô bác hãy dùng cốc để đựng nước hoặc là chứa nước trong những chai thủy tinh. Như vậy, vừa đảm bảo cho sức khỏe mà cũng là một cách để bảo vệ môi trường cực kỳ hiệu quả đấy cô bác. Uống nước như thế nào là đúng cách? Sau đây là một trong những câu hỏi mà ban biên tập nhận được nhiều nhất, đó là có nên uống 8 cốc nước mỗi ngày hay không? Thì cô bác hãy tính thế này nhé. Chúng ta thường nghe nhiều lời khuyên là nên uống 8 cốc nước, tương đương với 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, kích thước cốc của mỗi người, khối lượng tập luyện và chế độ sinh hoạt của mỗi người khác nhau có người lại cần uống ít hơn 8 cốc nước là đủ, nhưng cũng có người phải uống nhiều hơn con số đó. Trên thực tế, có một cách đơn giản để đánh giá lượng nước uống đủ hay chưa, đó là nhìn vào màu sắc của nước tiểu. Nếu nước tiểu trong và trong suốt có màu vàng nhạt, nghĩa là cô bác đã uống đủ nước. Nếu nước tiểu có màu vàng sẫm và có mùi nồng thì cô bác cần uống thêm nước. 4 thời điểm trong ngày nên uống nước đạt hiệu quả tốt nhất. Sau khi ngủ dậy, Uống một cốc nước ấm sau khi vừa dậy sẽ giúp đào thải độc tố, thanh lọc toàn bộ cơ thể, kích hoạt các cơ quan nội tạng, lấy lại năng lượng sau một đêm dài và nhanh chóng bổ sung lại lượng nước đã mất vào ban đêm. Trước và sau bữa ăn 30 phút Uống một chút nước vào 30 phút trước và sau khi ăn sẽ giúp hệ tiêu hóa vận hành tốt và dễ dàng hấp thu các dưỡng chất hơn. Trước khi đi ngủ tối 30 phút, có thể uống một ít nước để giúp cơ thể có đủ nước trong khi ngủ tạo cảm giác thư giãn và để ngủ ngon hơn. Không nên uống quá nhiều để không phải dậy đi vệ sinh liên tục và gây ảnh hưởng xấu đến thận, bàng quang. Trước và sau khi tắm Trong khi tắm, cơ thể chúng ta dễ bị lạnh nên sẽ phải huy động năng lượng để cân bằng thân nhiệt. Lúc này, cơ thể cần nước để giải nhiệt bên trong. Vì vậy, trước và sau khi tắm, chúng ta nên uống một ly nước để bù đắp lượng nước bị thất thoát, cũng như giữ ẩm tốt hơn cho da. Cô bác thân mến, Sức khỏe mới thực sự là vốn liếng lớn nhất của đời người. Nếu không có thân thể khỏe mạnh thì dù có cả núi vàng biển bạc nhưng trong tâm cũng chẳng vui vẻ gì. Chúng ta làm việc bạc mạng cả một đời chỉ để kiếm tiền, không phải vì để khám bệnh thuốc thang mà để sau này có thể tận hưởng cuộc sống thảnh thơi an nhàn. Đừng dùng cả thanh xuân để làm việc cật lực kiếm tiền, để khi về già lại đem tiền bạc đổi lấy sức khỏe. Cuối cùng xin cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi video. Cô bác cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo.